hoa mận bông hoa đào hoa mận hoa bên đôi hoa sở bên đôi hoa sở được tung tăng lượn tung tăng nước gió cát đang nước gió cát đang bên đây gian tụ về đây gian tụ na na đi nọ na đi nọ cần nọ na đi cần na đi nọ cần nọ na đi mây sắc sắc đi si mây biết bao gian gian sẵn sàng làm mất đây người dân già cô về đến đây ba khúc đi đàn mang ấm ơn sông nhà nhà dân ô đi đường rừng thơm sai ngọt cô kính dâng lên công đồng mùa xuân cô đi hai hoa hồng dâng dầu đến nhất đến rồng bà mùa hè học lan cô dâng về tới đền hàn thủy cung mùa đông mùa đông đông ai hoa phủ dùng dâng dầu đệ tứ tùy tầm ngắm sai non cô hải hoa nhài dâng dầu năm thượng quả xuất thành cố dâng châu lục tiến trình sơn cha thủy tiên thủy tiên anh anh rằng rằng nhị vàng cô Tình lịch sử có thừa Cô dâm sâu hát sâu vừa lòng lòng hay Hoa mai bông bông hoa mai cô bè trên cây Cô dâu dâm sâu kiểu vỗ tay sầu cười Cúc cúc vàng là hoa thăm thăm cười Cô dâu dâm sâu người chính từ lò ba dưới hoa mơ sâu bé quả là giàu thương lối về tuần tuần hàng bàn tiên đi ngồi đàn hát lưu ngô diệu tam tam tam thiên đủ bà diệu tam tam thiên đủ bà Diệu tâm biết đủ te đập đầu non khổ gầm loài bất thú âm thầm lặng lẽ gà rừng thường lệ điểm canh ban đêm ban đêm giờ cô hiện đây cứ ban đêm giờ cô hiện đây bao xa đi đôi nhà tôi báo đất đức đừng đi lên bãi ta cảnh dần rừng suối khuya sớm ra vào bản đến đây cậu bé ra vào